Rồi chúng ta sẽ vào phần một nửa lý thuyết nhé. Một nhỏ, cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường. Chúng ta có một thí nghiệm như sau. Thầy có một con thầy nô con này khỏi vị trí C, thầy thả tự do. Đấy, thầy thả tự do nhá. Thả ok chưa? Như vậy thì thầy thấy rằng là gì? Là cái con nắc này di chuyển từ A tới B trên cái cung đường nó vừa được thả ra. Thế thì tại O là vị trí thấp nhất và tại A và B là vị trí cao nhất. Thế thì ở mỗi vị trí thấp nhất và cao nhất này các bạn nhìn thấy vị trí cao nhất thì nó chỉ tồn tại thế năng vị thấp nhất thì chỉ còn tồn tại động năng đúng chưa như vậy thì động năng và thế năng của nó đã biến đổi cho nhau đúng chưa Đấy. xét tại vị trí m bất kỳ Đấy, vị trí m m bất kỳ đúng nhỉ Đấy, ta có cái kết quả này nhé rồi m đấy hoặc là một thí nghiệm số 2 khi thầy thả m lăn m từ trên vị trí m xuống tới vị trí n Đấy, xuống tới vị trí n thì tất cả các vị trí mà vật này chạy qua tất cả vị trí vật này chạy qua thì đều có sự thay đổi thứ nhất thay đổi về độ cao từ m chuyển n thay đổi độ cao thứ hai vận tốc cũng thay đổi vận tốc từ m đến n cũng thay đổi thầy xét ở vị trí bất kỳ thì thầy có gia tốc trọng trường g hướng xuống như thế này đúng chưa vậy ta có một kết quả cuối cùng đó là gì trong quá trình chuyển động thì động năng và thế năng của vật trong trọng trường liên tiếp thay đổi đây ạ bạn nhìn xem khi thả m để ban đầu động năng bằng không khi chạy ra thì có động năng mà như thế năng lại thay đổi ok chưa động năng và thế năng biến đổi liên tiếp thay đổi ok chưa Đấy. Ta sang mục B kết luận đó là gì? Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì tổng động năng và thế năng của vật được gọi là cơ năng của vật trong trọng trường. Và cơ năng này nhớ thầy được tính bằng tổng động năng cộng thế năng 1 phần 2 mv bình cộng mgz. Được chưa? Rồi, số 2, cơ năng của vật chuyển động trong lực đàn hồi. Chúng ta có một thí nghiệm A. cho lò xo dao động như thế này. Đấy, thầy kéo lò xo ra. Được chưa? Kéo ra. Ok. OK như vậy ta thấy là nò xo đã giãn dạ, ra dạ, đúng chưa nhỉ buông tay ra thì bắt đầu nò xo sẽ chuyển động liên tục như thế nhưng khi chuyển động thì một lúc sau sẽ dừng lại ok chưa nhưng sẽ thế là gì trong quá trình chuyển động thì khi động năng của vật tăng thì thế năng đàn hồi lại giảm đây ạ ta hãy hình dung như thế này nhá buông tay ra này đấy động năng tăng thế năng đàn hồi giảm đấy ok chưa đấy trong quá trình chuyển động khi động năng của vật tăng thì thế năng đàn hồi của giảm và ngược lại đấy từ đây thầy có kết luận đó là gì cơ năng sẽ bằng tổng động năng cộng với lại thế năng đàn hồi 1 phần 2 mv bình cộng phần 2 cái bình mà nó luôn luôn là một hàng số bằng constant được chưa đấy chúng ta có phải chú ý là gì ở ngoài thực tế chúng ta ấy thì vật còn chịu tác dụng của lực không phải là lực thế như lực ma sát này hoặc lực cản của môi trường nói chung thì cơ năng của vật không được bảo toàn chúng ta nhớ là cơ năng của vật chỉ được bảo toàn khi mà các lực đó được gọi là lực thế và chuyển động trong trọng trọng trường và trong tình huống như, như thế này có các ngoại lực khác Còn lực ma sát hay lực cản Thì lúc này ta sẽ sử dụng công của lực thế